thánh thơ từ thiên đình Bài hai Nhân thành Pháp trị Phần ba Giảng lúc 4 giờ 7 phút Ngày 18 tháng 9 năm 2021 Những ai học đạo sẽ được nâng cao tầm của trí tuệ đà sẽ được biết thánh thơ thiên triều là để giảng trận cho tới kỳ ba thượng ngương thánh đức những ai biết được bí mật huyền cơ mà lo tu học thì sẽ được giúp quá Kỳ sát hạch của nạn chiến tranh đang đi tới gần nếu ai sống sót qua cơn nạn này thì hồn sẽ được che chở bảo ban qua ngày tận thế đó ngày hủy diệt triệt bảy còn ba để cho nhân loại không còn cái ác chỉ còn tâm thiện vào thời thánh đức ngày mai sắp tới chiến tranh nổ ra thiên thời đã định những kẻ làm nghịch không đường trốn thoát kỳ ba sắp tới là kỳ sàng sẻ của lần sáu chót hãy mau lên thuyền thành trí thành nhân để được ân sủng qua thời mạt pháp thượng ngương mở ra đón con người mới pháp trị đời mới nhân hòa ái quốc tình trong một thể của đất của trời chẳng dần riêng ai thiên tai nạn đói vĩnh viễn không còn nhường cho cuộc sống tốt tươi đẹp đạo của một vương triều phát trị an minh dân sống thuận hòa hạnh phúc mọi nhà 哎。